hai đang uh, xin chào bạn Giờ để đang uh, xin giới thiệu các bạn máy uh, Spitfire 5000 5000 nhưng mà to bằng uh, 8000 của Shimano đấy này do Đài Daiwa Việt Nam sản xuất tỷ lệ truyền là 4.6.1 trọng lượng 630g tải 8 cân à, tốc độ thu dây là 99cm gặn vặn này vặn à, gập tay vào hai vòng bi các bạn Daiwa dạ. Việt Nam sản xuất Magazine dạ, Việt Nam các bạn tay họ nới lỏng cái ốc này ra ốc tay quay các bạn gấp vào đây các dạ. bạn vào đây, sức chứa dây của nó đây các bạn mm là 0.35 là 370 m 0.4 là 280 m 0.35 là 370 0.4 là 280 mét và đánh à, xa bờ câu lục xa bờ khỏe máy này khỏe các bạn rất nhẹ Đấy, rất nhẹ các bạn nhẹ đẹp Vừa rồi đang ờ, xin giới thiệu các bạn máy Sweetfire 5000 IB à, Máy có hệ thống ABS này à, Tỷ lệ truyền 4.6.1 ờ, Trọng lượng 630g ờ, Tải mắc là 8 cân Tốc độ thu dây là 94cm và hai vòng bi đang phát sinh xin chào hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải phát sinh